đây chúng tôi đang tiến hành à, test thử máy à, thải chuối băm chuối hai chức năng đây là chức năng à, băm thu này cho trâu bò dê cá cây chuối dài khoảng một mét rưỡi dao nó băm thái ờ, mịn ra ờ, cho gà cho vịt này Xin chào quý vị các bạn đến với điện máy thường Linh thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là máy băm chuối đa năng 2 trong 1 đấy máy vừa thái lát vừa thái mịn thế chuối thế cỏ đây thì là tổng quan máy thì có màu xanh này, rất là mát mắt này. Đấy. máy có hệ thống bánh xe để di chuyển đấy có càng để đẩy đi đấy là tiện lợi để à, cho bà con sử dụng trong những trang trại như là nuôi à, gà vịt cá các thứ đấy dễ di chuyển đến à, tận nơi băm luôn không phải à, mình à, à băm một chỗ rồi phải vận chuyển ra chuồng trại làm gì đấy, máy này rất là tiện lợi đây thì à, chúng ta cùng xem qua tổng quan bên ngoài hai con máy này nhá đấy phần motor nó có giã đỡ phần sau máy Đấy. Rồi trước là cái vùng vuông để nó chém chuối Máy em sẽ qua dây bu loa Đấy. Và bu ly là hai lớp Để là vừa điều chỉnh thái mịn và điều chỉnh thái lát Đây thì à, sau này chúng ta cùng đi à, vào chi tiết của sản phẩm nhé đấy thì là máy sẽ có những bộ phận như là đây quan trọng là phần motor này đấy máy phải có motor nó mới chạy được đấy motor motor nó sẽ chuyển động à, qua buli này buli sẽ có hai tầng như này đấy hai tầng buli ở bên này trục của phần à, trục dao cũng thế hai tầng đấy, chuyển động qua dây bu loa Đấy, loa đây là bản B48 này khung máy được làm bằng chất V dài dặn chắc chắn các mũi hàng các thứ được sơn một lớp sơn này Đấy, nhìn rất là mát mắt Đấy, và các mũi hàng các thứ cũng làm rất là ẩn để tránh ờ, trường hợp chúng ta va chạm trong quá trình sử dụng Đấy. còn ở ngay đây sẽ có một cái, hai cái tay đòn chúng ta, chúng ta kéo vào ở đây có khóa để trong quá trình chúng ta muốn di chuyển thì ta kéo ra khóa nó lại Đấy, và nhấc máy lên đẩy đi như ờ, như như, như những loại ờ, xe xe rù ạ vâng đấy thì à, còn khi chúng ta muốn đẩy đến nơi chúng ta đóng vào khóa lại cho nó gọn đấy, gọn máy cho anh sử dụng đấy. còn ở đây là cái guồng đập của nó này guồng, guồng của nó này ở trên là một hình phếu thế này đấy những cái nón như này ở đây sẽ có một thanh nó làm vững như cái lồng này Đấy, ở ngoài sẽ có hai khóa đai như này rất là chắc chắn Đấy. ở đây thì ờ, sẽ có cái ờ, cửa ra nó định hướng cái ờ, luồng chuối bắn ra ngoài Đấy, muốn bắn ra xa thì nó nhắc lên còn muốn hạ thấp xuống Đấy, thì nó bắn tầm gần để chúng ta có thể hứng ở chậu hay là uh, bê các thứ còn chúng ờ, ta mở ra ngoài chúng ta bắn xa ra trường hợp chúng ta băm chuối các thứ cho cá ăn bắn vào ốc cá chúng ta để thẳng ra nó sẽ bắn trực tiếp ra ngoài luôn đấy hay trên cái nắp của này sẽ có hai cái bản lề này đấy. thì khi chúng ta mở ra đấy, có hai cái đai khóa chúng ta mở ra thì chúng ta có thể nhấc hẳn lên luôn dày này Đấy. đảm bảo độ chắc chắn của nó làm rất là dày dặn phải xong rồi hệ thống lưới dao của nó này làm bằng những ô tô bản khá là lớn đấy ở ngay dưới ờ, ngay dưới con dao này sẽ có những cái thanh gạt đấy, nó hàn ngay trực tiếp dưới dao luôn cái thanh gạt thì ra ờ, ở trên sẽ băm chuối và chỉ có thanh gạt nó sẽ gạt ra ngoài đấy còn tuôn như này đấy, nó sẽ gạt ra ngoài chúng ta như thế ngay đầu ra luôn đấy rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng cần đóng lại thôi còn đây là phần motor này motor thì thường kèm máy sẽ là motor một kỳ rưỡi ngoài ra chúng tôi có thể lắp motor 2 kỳ 2 tùy vào nhu cầu của khách hàng Đấy. Thì hệ thống điện nó sử dụng điện 220V để thắp sáng gia đình một pha đây là bàn đỡ của motor này nó sẽ được gắn bộ nóc như này Đấy. thì à, trong quá trình mình sử dụng thay đổi lại dây cu loa rất đơn giản chúng ta chỉ cần mở cái con ốc này này đấy mở ốc này ra và nâng nâng cái bàn đỡ lên đấy để chúng ta thay đổi dây cu loa đấy, từ chức năng thái lát sang chức năng thái mịn hoặc là ngược lại đấy mình cần tháo con ốc này ra chúng ta có thanh đẩy như này đến này ta đẩy lên thế xong đấy, rất là đơn giản thì trong quá trình mình sử dụng đấy, nguyên lý hoạt động này cũng ờ, cũng như là cách thay đổi cũng là lắp đặt các thứ rất là đơn giản đấy. ngay ở trên này ở chỗ mà bàn đỡ sẽ có hai con ốc để dưới cái bàn này rất là chắc chắn như này con ốc lớn như này này đấy, có bàn lề này đấy, để nhấc lên để xuống máy được làm rất là chắc chắn dày dặn độ bền cao chứ chúng ta trong quá trình sử dụng nó không bị rung lắc cũng như là không bị à, gây tiếng ồn quá lớn đây là hai con máy mẫu tôi à, mang ra quay các bạn xem đầu ra đấy đây là cái phần à, trục của dao này sẽ có hai cái vùng bi lớn như này đấy vùng bi lớn như này phần Julie hai bạn một bình với một bàn bé để tùy vào như cái nhu cầu của mình thì chúng ta muốn uh, thái mịn chúng ta để ở dưới còn thái lát thì chúng ta chuyển uh, bu lên trên đấy rất là tiện lợi ở ngay ở dưới sẽ có uh, hai cái bánh xe này thì xe cô su rất là lớn chắc chắn để chúng ta dễ dàng trong quá trình di chuyển đấy phần thép v khung máy các thứ hàn chắc chắn thế này đây dặm vận chuyển dễ dàng đấy. đấy thì tất cả chi tiết là ờ, máy ờ, băm cỏ hai chức năng hai trong một vừa thái lát vừa thái mịn thì ờ, ngoài ra chúng tôi có bán thêm những dòng máy thái chuối mịn một chức năng đấy dành cho bà con chỉ chuyên về bên nuôi gà vịt đấy thì bà con nhu cầu mua máy thái chuối thái cỏ bấm cỏ thái rau cỏ các thứ thì vui lòng liên hệ điện máy cường linh địa chỉ số 1 lô tư ba khu tám nguyệt sáu tư thành phố hà nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cũng như là biết thêm những hình thức vận chuyển máy bên chúng tôi sẽ được à, vận chuyển đến tận nhà kiểm tra thanh toán tiền tại nhà Đấy, trường hợp là bà con ở xa thì cần cọc trước một ít như, như tiền chắc chắn nguyên mà vận chuyển và có trách nhiệm với đơn hàng Đấy, thì chúng tôi sẽ vận chuyển về tận nhà còn số tiền còn lại chúng ta sau khi kiểm tra máy đúng hàng như trên video và đầy đủ phụ kiện các thứ thì à, thanh toán tiền tại nhà cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn quý bạn rất nhiều